mời nhà trai rồi. mình giới thiệu về mình trước đi nhà gái ha em xin chào anh Quyền Linh chào chị Ngọc Lan và chào quý khán giả trong trường quay chào nhà gái em là tên Lưu Thanh Kiều em sinh sống và làm việc tại Trời Vinh Em làm nghề kinh doanh buôn bán Em bán quần áo, may sẵn dạ. Em 46 tuổi Rồi, mời nhà trai À, kính chào quý vị khán giả trường quay à, Ta tên là Nguyễn Quốc Thành, năm nay 46 tuổi Sinh sống và làm việc tại thành phố Sa Đéc, à, tỉnh Đồng Tháp Nghề nghiệp là giáo viên Giáo viên dạy à, cấp mấy? À... Dạ, dạy cấp 3 Thôi mình vô luôn cái vấn đề là điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em điểm mạnh của em là biết nấu ăn lo lắng chăm sóc cho gia đình điểm yếu của em là hay bị mù đường em không <laughs> em đi đường em bất cứ <laughs> biết đường không sao cái đó sau này mình có bạn trai rồi là bạn trai làm dẫn đường cho mình không lo dạ với em không biết chạy xe cũng không sao luôn <laughs> có người chở luôn dạ rồi mình còn bên kia điểm mạnh em là biết ờ, vui vẻ hòa đồng rồi ờ, ngoài dạy học ra còn có thêm nghề ta trái nữa là thợ tiệp hình cưới điểm yếu thì hơi nóng tánh và nói thẳng nhiều dễ mít lòng trời ơi thầy ơi thầy thầy <laughs> thầy dạy học trò cái thầy giận quá thì bát học trò luôn không có <laughs> lúc mà mình nóng tính nhất là mình làm gì thầy nóng tính rồi ờ, bỏ đi Trời vậy cũng đâu có gì đâu không sao người nóng thì sẽ có người vuốt bên đây Đúng là rồi. cái người là chăm sóc cho gia đình tốt lắm mà vuốt được nè đường tình duyên bên nhà gái sao nè em thì giống như là em cũng không có mối tình nào mà mà ấy hết tại vì là hồi lúc nhỏ thì em lo chăm lo dạng như là phụ cha mẹ lo cho gia đình dạ. tới lớn lên thì à, cũng như là có người mai mối nhưng mà em à, do quan điểm không có à, đồng quan điểm đó chị dạ. thành thử em không có tiến tới hôn nhân dạ em thấy chị hơi run dạ thôi chị đừng có run nữa có em mà đừng có run nữa tại vì em cũng hơi nhát ừ, cũng nhát dạ à, nói chung là bên đây cũng không có cái mối tình nào hết trơn tính ra thì không có mối tình nào tâm hồn trong trắng lắm vậy là còn là lo chuyện gia đình là quên đi cái chuyện riêng của mình dạ, đúng, đúng không rồi còn à, thầy giáo sao nè nói cho bà mối bà nghe coi à, giờ đường tình duyên thì à, đã ly dị à, hai năm thầy có con không thầy có đứa bé 6 à, tuổi à, à, đang ở với mẹ trai hay gái thầy dạ trai à, vợ chồng ở nhau à, được có năm rồi sinh con rồi vợ về ở bên nhà vợ rồi không chịu gì ở bên gia đình bên đây à, hiện giờ gia đình bên đây thì đang ở với mẹ già bên cô kia thì kêu mua nhà ở riêng nó cứ dây dưa bốn năm mẹ ừ. thầy nay nhiêu rồi dạ phải 16 à, mươi mà vậy thì à, thầy cũng khó bên là mẹ bên là vợ tôi qua tôi coi nhà gái coi à chào em gái dạ. sinh năm 76 luôn dạ bây giờ à, thí dụ giờ bên đồng tháp ta cần cô dâu về chăm sóc mẹ già 76 tuổi em thấy sao dạ, dạ em thấy nếu mà chỗ nào mình ở được buôn bán làm ăn được thì em cũng có thể về được vì đồng tháp buôn bán quần áo cũng được mà nhà thầy buôn bán được không thầy dạ được anh Nguyễn Minh ơi cũng gần ở thành phố Sa Đéc à thành phố Sa Đéc dạ. rồi ngon luôn Sa Đéc là rất là Đúng phát rồi. triển phát triển luôn Sa Đéc dạ. rất là phát triển luôn á thí dụ hai người có duyên nhau dạ nếu mà có duyên với nhau thì à, tiến tới được thì à, có thể là về làm dâu được à có thể em ở ở ở à, trà vinh em ở với ai em ở cũng với ba mẹ em ba mẹ với ai nữa à, anh chị em em có gia đình hết rồi còn có mình em ở chung với ba mẹ ba mẹ lớn tuổi chưa bảy mấy à hay là giờ rước mẹ thầy với mẹ cô qua ở chung luôn được không cái này em nghĩ chắc một tí nữa khi mà mình mở rào hai anh chị sẽ chia sẻ mình có bạn trai là mình mong muốn cái người bạn trai đó như thế nào người bạn trai đó thì cao hơn em cao một mét sáu đổ lên à, tính tình thì à, hòa đồng vui vẻ à, dạ. là là người à, tiếp người biết chăm lo cho gia đình hay là ốm hay là như thế nào đó ưa nhìn được à, anh giống như là cỡ cỡ như cỡ như anh Quỳnh Linh gì được bên đây ờ, à, anh hơi mập đó nha thầy là hơi ờ, gầy gầy chút xíu được không thầy ốm á chị về chị dỗ cho béo lên dạ. thầy dễ ăn không dạ em dễ ăn dễ ăn rồi vậy được rồi thầy muốn mẫu hình lý tưởng của thầy như thế nào người con nữ phải cao mét sáu lăm trở lên có luôn tính tình ờ, vui vẻ hòa đồng có luôn à, biết uh, kính trọng người lớn và quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống quá quan tâm quan tâm tới mức giờ cô chưa đi lấy chồng luôn đó có gì thầy không thích ở phụ nữ không thầy không thích phụ nữ à, càm ràm nói nhiều không được cái đó phải thích thôi ví dụ như mình à, có cái chuyện gì à, nói rồi thôi nói hoài có chuyện đó bản tính vậy rồi không có à không hề à thấy 10 người hết chín người rồi đây tại nói hoài là tại vì nói một lần mà không có nghe cho nên người ta phải nói lần thứ hai ta nghe ta mệt rồi ta đi luôn ta không muốn nghe thôi đúng không mấy chị em phụ nữ đàn ông có một cái tính rất là ngộ khi mà mình mình nói lần đầu tiên á không nghe đâu nói lần thứ hai cũng không nghe rồi tới họ ta nói lần thứ ba cái nói người ta sao nói hoài đúng ta không đúng không mọi người hiểu rồi đó từ từ người ta nghe làm gì nó hoài vậy không nếu mà đã nói nghe là phải sửa là phải làm theo đàn ông sao là chị không thích em thích mấy người hơi dịu dàng chút xíu với không có tánh cọc cằn quá anh có dịu dàng không anh là dịu dàng <laughs> em có chương trình vậy ừ anh đâu cọc tính không dạ thấy chưa bên đây cũng vậy đó yên tâm nhà trai dịu dàng lắm chỉ có phụ nữ hay cọc tính gì thôi tại vì nói hoài không có nghe nói thêm nói nữa thấy chưa chị ơi nay chị đi với ai vậy em đi với em gái của em dạ em chào anh Nguyễn Linh và chị um, Ngọc Lan à là hồi nãy em có nghe anh giới thiệu là anh hơi um, nóng tính và mỗi lần nóng tính thì anh sẽ bỏ đi thì à, mỗi lần như vậy anh đi đâu đi xa đi gần hay là câu này hay á hay là giận quá tôi bỏ nhà tôi đi luôn à, anh thì giận thì bỏ đi chút xíu à, tại vì chứ không có rồi thôi à, chứ không có bỏ đi chút xíu đi xa không không đi à, vòng vòng nhà à, chứ không đi, đi đâu xa đi, đâu đi ra sau giường à rồi với lại cho em hỏi một tí nữa anh nói cái chiều cao là từ một mét sáu mươi lăm trở lên thì bây giờ nếu mà chị em không đạt được cái tiêu chí đó thì à, giảm thay giảm lại xíu. giảm lại tí được không thì anh à, Tại nói gì? với chiều cao vậy nhưng mà chừng mét sáu trở lên là ok rồi mình cũng không cần phải nó đúng với mục tiêu của mình chắc mang gút vô được à. <laughs> em ơi chị em là đã hy sinh vì gia đình dạ đúng rồi à, chị em là đã lại chị phải có người yêu lâu rồi có gia đình luôn rồi mình có thấy thương chị vì điều đó không dạ có chị phải lấy chồng chị đi xa rồi ai ở nhà chăm sóc ba mẹ dạ cái vấn đề đó không có quan trọng lắm đâu anh tại vì ba mẹ em là mấy đứa con là ở vòng vòng không mà có gia à. đình nhưng mà cất nhà vòng vòng gần đó thôi tụi em có thể ờ, về chăm lo ba mẹ phụ chứ rồi. không phải tại vì chị cũng lo nhiều rồi bây giờ chị nên tìm cái hạnh phúc của chị nếu mà chị cảm thấy hợp có một chút gì đó rung động thì uh, giống như hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu khỏe ra vậy là trong vòng vòng có chị em rồi không có lo đỡ lo thầy em nói thầy nghe nè thầy cao mét bảy á thầy cái mình chọn con gái á thấp thấp thôi rồi thầy biết sao con gái thấp đứng tới đây nè thầy đó mình đứng nghe nghe cái cái mặt nó ụp vô trong cái cái lồng ngực đó thầy cái cảm giác được che chở lắm nó đã lắm thầy thiệt tả gì đâu mà một thấy... chút thầy thử thầy ôm một cái đi vô trong trọn trong trong vòng tay mình luôn á thầy ha thầy ha thôi bây giờ mình mở rào đi mở rào Đó, bà mối bà nôn lắm rồi đó nôn thiệt à, anh có món quà à, gửi tặng anh em có món quà tặng à cảm ơn em thấy anh như thế nào em thấy anh thì cũng hiền cao cũng ít nói như em em cũng ít nói <laughs> chứ anh à, đi dạy là học trò nó sợ lắm sợ sợ sợ là sợ sao à, anh tức là nó không có dám dạng như mình cũng có từng mực chứ nó không có đùa giỡn giống như anh nghiêm túc không phải nghiêm túc mình dạy phải đánh là hoàng với mình ấy nó, nó đâu có dạy nó được cái gì à, phải nói rõ thẳng à, thì không có vụ mà úp úp mở mở không nhưng mà dạy nha dạy học trò thì cũng có lúc cũng phải pha trò cho học trò nó vui vẻ lên cái tinh thần nó thoải mái thì cũng có chứ à, nếu nếu nếu mà anh cứng rắn quá thì nó cũng đâu có học trò cũng đâu có ấy không em có thường hay lên xe đét không không em nói em <laughs> bị mù đường em đâu họ <laughs> ít có đi lắm em không có đi đâu không có tự đi một mình được thành thử ra em không có biết xa đét đi ngang thì có thầy thấy em sao có thể là <laughs> đúng đúng tiêu chí của thầy không tại vì á, em hơi lùn em thì cao một m năm mươi à cái đó không quan trọng nói thì nói vậy chứ ờ, ăn thua là <laughs> tấm lòng thôi chứ chiều cao không quan trọng biết quan tâm chia sẻ ờ, trong cuộc sống là tốt thì con cái thì em có cần bao nhiêu đứa dạ ông em không quan trọng về à, con cái cỡ bao nhiêu đứa miễn à, một đứa là cũng được đủ rồi à, anh thấy đứa là đủ rồi ờ. anh có con riêng vậy thì thí dụ như là anh mỗi tháng đi thăm con hay là hàng tuần không anh một tháng anh lên thăm lần con anh sống với vợ mà ở đâu ở ở ở, ở gần anh không không ở cách xa khoảng 25 km em có ngại điều đó không thì là phụ nữ thì ai cũng ngại điều đó nhưng mà có cái là là cái cái cái mức độ quy định thí dụ như không phải là em không à, muốn cho đi thăm con nhưng mà có cái là đi thăm con là cái bổn phận là nhiệm vụ của người cha thiên liêng mà thì em không có gì ngại anh thì hiện giờ ở với mẹ già rồi em có thể ờ, ở cùng anh được không hay là em ở dưới cầu kè cái này thì mai mốt mình tìm hiểu đi rồi à. hả mình tính tới chứ bây giờ nói trước thì tại vì cái gì anh cũng phải hỏi thẳng anh ờ, bây giờ thí dụ như thầy có lo cái chỗ buôn bán cho cho ờ, gọi là người người bà xã tương lai được không à, buôn bán thì ở phố sa đéc thì nó rất là nhộn nhịp nhưng mà em là tiếp người phụ nữ thì hơi càm ràm ấy tại vì phụ là phụ nữ <laughs> là phải là phải hơi hơi càm ràm lăn nhăng à, nhăn nhăn rồi chứ không có khi nào mà khỏi được hết <laughs> ví dụ như càm ràm mình nói gì đó thì nói một lần là thôi chứ anh không thích nó hoài cái nhiêu đó cái nói hoài nhiêu đó bây giờ thầy à, bước tới đó, à, thầy nắm tay cô gái hát một bài nào đó ha rồi à, rồi thầy ôm ôm thử coi vừa sai không thầy đúng quá dạ. người quá đúng không rồi là mời cô ờ, đó hai nắm tay nhau đó rồi vậy hát tặng bài gì cái đi à, xin hát tặng bài uh, giọt sương trên mí mắt Trời, Trời quá dữ ơi. luôn thấy chưa có chim hót liền em đâu có biết lúc mặt trời chín ra mặt trời là nước mắt chút buồn đời mẹ cha khi em đã lắng nụ hồng nở trong tim Giọt sương trên mí mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên. Hát này. Rồi, ôm cái coi. Ôm chặt vô. Vừa sai thầy ơi. Nói gì ôm ông nào chưa? chưa đúng không? Ôm. Đó. Không có còn thời gian nữa. Thầy cũng phải trong thời gian này phải bằng mọi cách mình chạy nước rút thôi thầy nha. Yeah. Dạ được không dạ được rồi bấm hay không bấm là quyền của anh chị nha một hai ba, ba. hết thời gian hồi hộp quá thấy chị lâu bấm hồi hộp quá kiều suy nghĩ hả kiều dạ suy nghĩ gì vậy kiều lo gì kiều nói luôn đi em thì lo tắm cửa mà thầy hơi hơi giống như hơi cọc nóng tắm không không có đến mức gì đâu hai người nắm tay nhau đi chúng ta không còn thời gian nhiều nữa thanh xuân cũng đã qua rồi chúng ta còn lại một chút thời gian để dớt giác thanh xuân và sẽ là những món quà gửi tặng anh chị lai thì nếu mà một bạn nữ mà phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ tiến tới cái kết hôn của mình chừng nào em muốn thì kết hôn thôi có gì đâu kết hôn ừ. <laughs> nhưng em muốn là một chuyện nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa đó câu đó hay đó hay rồi thì hiện tại thì ờ, ba mẹ em đến mua nhà cho anh rồi thì cũng có nhà ở rồi à là nhà riêng hay là mình sáng sẽ sáng à, chung với riêng. à dạ ngon lành theo em thì em ờ, chừng nào em muốn là ờ, kết hôn lập gia đình nếu như mà bạn tìm một bạn nam phù hợp á thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng một năm nữa à, thì sẽ lập gia đình bớt bớt rồi không một tháng cũng là một thôi một tháng đi <laughs> Rồi, mời em trai giới thiệu về mình Dạ à, Em tên là Hàng Ngọc Long, à, hiện tại em 29 tuổi Đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh à, Em đang làm nghiệp nghiệp buôn quán, quán ăn, gia đình à, Long là buôn bán quán ăn, à, Long có nấu ăn hay không hay Long đứng bán thu tiền cho gia đình thôi Dạ em vừa nấu em vừa đứng bán đứng bán luôn à Nấu ăn luôn hả? Dạ Giỏi vậy ta Quán à. của mình ở đâu Long hả? Dạ quán em ở quận tư á chị À vậy dạ. Bán chủ yếu là gì Long? Dạ em bán bánh canh quế Ồ oh, ngon rồi nha, bữa nào đi ngang ăn rồi nha dạ. Mình bán từ mấy Chúng giờ tới mấy giờ? Dạ em bán từ 8 à, giờ cho tới 9 à, giờ tối đó chị Bữa nay đi là tham gia trình ai bán? Dạ bữa nay phải nghỉ bán Dạ bữa nay phải nghỉ bán Thôi nghỉ bán tội nghiệp không? Trời ơi trời à, Bây, bây giờ, giờ chúng ta à, hãy đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè À, chào chị Ngọc Lan, chào anh Huyền Linh và bạn nam bên kia màn Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Phương Hạnh, hiện tại em 27 tuổi Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Công việc của em là nhân viên văn phòng về mảng nhân sự Ưu điểm, khuyết điểm à, của em là gì? Dạ, à, ưu điểm của em là biết quan tâm người khác Còn à, khuyết điểm của em là về vấn đề đi đường em không có được cành cho lắm Nhưng mà không sao, bây giờ là mình à, đi ờ, lên chương trình bạn muốn hẹn hò Là mình sẽ có được một cái người bạn trai của mình để sau này chỉ đường cho mình Dẫn đường mình đi, mình khỏi cần phải quan tâm tới vấn đề đường xá nữa Chỉ đường đi tới quận tư em bánh canh là được rồi <laughs> không? Rồi còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Dạ thì em uh, hiền, uh, hòa đồng, tính em là dễ gần lắm Có khuyết điểm của em thì uh, em có hút thuốc nè rồi em cũng có nhậu với bạn bè ừ. Đó, tính tình thì thẳng tính bây giờ mình nói cho kia nghe là cái con đường tinh trường của mình đi em thì đó giờ em chỉ có ờ, một mối tình từ hồi học sinh thôi khoảng ờ, gần 10 năm nay thì em cũng không có quen ai hết học sinh là lâu lắm rồi đó hả à, dạ mối tình nó lâu không à, <laughs> thì quen lúc đi học với anh thì cũng lớp lớp 10 có nắm tay chưa có chứ có ha dạ. có có có hơn nắm tay không dạ có chứ có luôn hả trời trời lớp mười nó giữ người ta rồi từ đó tới nay không có nhớ cái vụ đó rồi qua luôn 10 năm vậy đó hả à, dạ thì cũng do cái công việc với lại uh, em có một thời gian em đi uh, mình nghĩa vụ quân sự á Ừ. thì ờ, rồi xong thì em về em làm những cái cái ngành nghề giống như là bên nhân viên giao hàng nè rồi bên sale bán hàng thị trường vậy đó toàn là nam không à không có bạn nữ 10 năm không có yêu giờ còn nhớ yêu không <laughs> dạ nhớ mới lên đây chứ anh <laughs> mình có nhớ cái cách đi yêu không dạ thì cái này ừ, nếu mà gặp được người thích hợp ưng ý thì ờ, hai người tương tác lại là yêu liền vẫn biết mình đi cua bạn gái nó làm sao đúng không dạ thì mười năm thì mình nói không quen ai thôi nhưng mà mình đi cua thì vẫn có đi cua chứ gì nhưng mà hụt không à nhưng hụt không à trong tình yêu người ta nhút nhát vậy thôi nhút nhát thiệt ừ. tôi đứng đằng kia mà mắt tôi cận tới hai độ mà tôi thấy là rung tới nước mà giật giật giật, hết nguyên cái, cái cơ mặt luôn á đúng rồi sao rung dữ vậy lần đầu tiên <laughs> thoải mái lên bây nào. giờ dịnh một cái cho bớt rung được không một hồi gặp bạn gái là rung nó, nó té ghế luôn bây đó. giờ dịnh một cái thì không rung không rung nữa nha Thôi. không có rung nữa nha nhát quá anh ta nói thế ờ, giới khác đó đó đúng rồi đó có ai chọc vậy chưa dạ ba em ba nói sao ba em nói sao không thấy dắt bạn gái về ừ không biết có bị đê không <laughs> không biết có bị đê không rồi trả lời sao em nói uh, từ từ chưa tới thời điểm chứ con không có bd dạ rồi được ok bạn trai dễ thương lắm em rồi bây giờ mình tới mình đi mình kể về cái tình trường của mình đi tình trường của em em có trải qua một mối tình duy nhất hiện nay cách đây khoảng tầm 2 năm mối tình đó kéo dài trong vòng khoảng tầm 7 năm lý do là thực tế là bạn nam đó có một người khác mà tới lúc sau này thì em mới phát hiện thôi thì chia tay là đúng rồi không có dạ. cái gì phải hỏi nữa hết trơn trọi á rồi bây giờ cái mong muốn của em khi mà em có một người bạn trai á thì nó sẽ là như thế nào cái hình mẫu nó như thế nào em muốn có một bạn nam ờ, cao trên một m bảy trở lên có công việc làm ổn định và có thể uh, quan tâm cũng như là chia sẻ với em trong cuộc sống bên kia thì chắc cao hơn mét bảy cao hơn mét bảy công việc thì ổn công định việc đó ổn định bán bánh canh hàng ngày đúng rồi tại vì từ sáng chiều luôn thực phẩm là không bao giờ mà thiếu đúng hết rồi. trơn phải có cao lớn có thể che chở mưa gió dòng bão không sợ gì hết bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nè dạ keo kiệt với lại là người hay kiểu là kỹ tính quá là dạ, em không thích không trời đàn ông mà keo kiệt mà kỹ tính mà mệt mỏi lắm à có keo kiệt không dạ không anh bình thường đi chơi có ba bạn gái sao láng không trời, chuyện nhỏ trời mong có bạn gái đi chơi cũng chết trời mong có bạn gái đi chơi cũng chết đó được chưa vậy dạ, được rồi bây giờ mình muốn uh, một người hình mẫu bạn gái như thế nào nè dạ thì em cũng đơn giản là một bạn gái gương mặt dễ nhìn quá dễ nhìn nhìn là thấy luôn nhìn dễ lắm nhìn rất dễ luôn hiền là quan tâm gia đình nè lễ phép với người lớn có còn gì dạ. khó hơn nữa không đây về à nếu mà, mà bạn ờ, có thể mà nữ công gia chánh nội trợ gia đình càng tốt còn không thì hai vợ chồng cùng làm em chỉ cho làm <laughs> rồi em chỉ cho làm nữa chứ đó nữ công gia chánh mình được không em dạ em biết nấu ăn ừ, ừ biết nấu bánh canh không dạ hiện tại thì chưa mong thì chắc tương lai sẽ có được ờ, học nấu bánh canh trời ơi chỉ cần một món thôi mà bán đắt đó nha trời ơi tao nói giàu mấy hồi rồi em không thích điều gì phụ nữ lăng nhăng um, rồi uh, quá kiểm soát quá kiểm soát đó à, bạn nam ơi có thể uh, uh, mình hỏi là bạn có là công việc giết người thích đi du lịch không hoặc là có những chuyến du lịch ngắn gì đó bạn có thường đi du lịch không đi phượt đồ đó à, mình thì rất là thích nhưng mà thiếu người đi thôi trời à, đó trả lời ghê chứ không trời ơi mấy cái câu này hình như học ở trên mạng hay sao nè thôi giờ mình hỏi người thân đi đúng rồi em đi với ai vậy dạ hôm nay em đi với một à, người em em đi với chương trình à, trong nước ngoài là chị Ngọc Lan thì em thấy em trai con này thì chân thành em thấy ok đang nói nói đại bên cạnh đang thoải mái luôn á dạ. rồi em đi với ai dạ em đi với bạn của em em chào anh chị à, em chào mọi người à, bạn em thì nó hiền bây giờ nó chịu khó mà tại nó ấy lâu <laughs> nó không có biết đâu chơi <laughs> nó cần có người dẫn đi chơi cần người dẫn đi chơi thôi à dễ thương vậy thì không có bầu thiệt phải không dạ bao lâu dạ mười thì theo uh, long nói là từ năm lớp 10 đến bây giờ là sự thật <laughs> không có bạn trai không không có bạn trai không dạ em em em bạn trai em bạn trai dạ bạn con trai không hỏi cho nó kỹ với 10 năm cũng nghi ngờ lắm đó nha thôi được rồi bây giờ chứng minh cho nhà gái thấy đúng là bản lĩnh đàn ông à, quà cũng dễ thương này sẵn đem về nấu bánh canh luôn chứ bị nào mở rào tiến tới quay bạn anh gửi cho em món quà à dạ em cũng muốn món quà cũng tặng anh Long nói ý nghĩa sao tặng con heo à, Thì ừ, tặng con heo này thì cũng có suy nghĩ bài thơ Ở hai câu thôi Tặng em một chú heo hồng Bưng khuân anh hỏi lấy chồng được chưa Bất ngờ không? Bất ngờ về bạn mình đâu À còn món quà em muốn tặng anh À cảm ơn em Dạ Mình mở ra coi bạn gái tặng gì dạ. Cảm ơn em nhiều Mong là như vậy đi em em à, tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là à, mình sẽ được à, có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy Đấy, nhớ nhấn nút nha em <laughs> Trời ơi, vui vậy trời mà kia em nhớ nhấn nút nha em <laughs> Hàng chỉ đi cua hoài, hụt hoài á Nó từ từ vô phải không Này còn này của ai nữa nè à, Dạ cái này à, là đồ à, gia đình em thì em gửi cho Gửi cho, hả? Gửi cho anh Có hả? Có luôn Cảm ơn anh chả ngày của em làm á thì à. mình là về mình à, đổ nước sôi mình à, cái này làm sao em mình thả vô nước sôi rồi mình nó chín lên mình ăn thôi trời ơi cảm ơn bánh canh hơi khô đó dạ, dạ cảm ơn anh cái này là chả cua à, chả, chả cua chả cua quế tưởng bánh canh phơi khô về trụng nước sôi ăn đã dạ. <laughs> rồi cảm ơn nha thì hai đứa nói chuyện đi à, lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy có những gì mà anh đang à, suy nghĩ có giống như những gì mà tại đang gặp không nó được hơn cái suy nghĩ ban đầu là tích cực hơn hay là tiêu cực hơn là tất cả khăn nhiều luôn à, <laughs> hồi nãy ờ, sau cái tấm màn á thì em có nghe anh chia sẻ rằng là anh ờ, hiện tại có khuyết điểm với mình là hút thuốc hả đúng rồi. cả uống rượu luôn có uống bia nhưng mà là mình chỉ đi nhậu với bạn bè lâu lâu thôi chứ không phải là mình ngày nào cũng đi à, hiện uống. tại em cũng chia sẻ là em không thể hửi được cái mùi thuốc lá tại vì em bị viêm son á ừ. nên là nếu như trường hợp anh quen em thì anh có dự định là sẽ cai thuốc không có nha dự kiến của anh là khoảng khi nào thì nói chung là bỏ liền, bỏ liền khi mình à, quen nhau thì mình bỏ liền không hút nữa cái lại là giản cứ quen đi khi nào nó bỏ thuốc mới cho hung không bỏ không cho hung đúng là xong nó bỏ gấp luôn đồng ý ờ. anh hiện tại một ngày anh hút bao nhiêu ờ, hiện tại thì một ngày mình hút một gói à à, vậy là nhiều lắm luôn á à, hồi nãy em có nói là thời gian anh bán vậy là chắc mình phải mở quán từ thứ hai đến chủ nhật đúng không đúng rồi vậy thì thời gian nào là thời gian anh sẽ dành cho em ừ, thì tại vì cũng gia đình làm mà cho nên thì khi mà mình có hẹn á, thì ờ, anh sẽ nhờ em anh nó ra nó trong quán à. đi với lại là cho em hỏi thêm luôn cái kế ừ. hoạch của anh uh, trong tương lai á thì nếu mà một bạn nữ mà phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ muốn tiến tới cái kết hôn của mình thì nào em muốn thì kết hôn thôi có gì đâu kết hôn ừ. <laughs> em muốn là một chuyện nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa đó câu đó hay đó hay rồi thì hiện tại thì à, ba mẹ em đến mua nhà cho anh rồi thì cũng có nhà ở rồi à là nhà riêng hay là mình sáng sẽ ở sáng với à, à dạ ngon lành cho nên thì anh... À, quan trọng là em thôi nhưng <laughs> mà khoảng nếu mà phù hợp thì khoảng bao lâu ý là khoảng tầm khoảng thời gian của anh là bao lâu vậy chứ là càng sớm càng tốt em ơi <laughs> gấp dữ lắm rồi gấp người ta mười năm, năm rồi hôm nay nó khô queo nó nó gọi là tình cảm nó hết không có ước ác xíu nào không em giờ quên hết luôn rồi đó à. anh có muốn hỏi gì không à, nóng nút rồi hỏi gì nữa <laughs> chịu quá rồi <laughs> hỏi đi hỏi dù chừng nào còn em chừng nào còn theo em thì em ờ, chừng nào em muốn là ờ, kết hôn lập gia đình nếu như mà bạn tìm một bạn nam phù hợp á thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng một năm nữa à, thì sẽ lập gia đình được bớt được không một tháng cũng là một thôi một tháng đi không thì anh nói vậy thôi nói cho đùa cho vui thôi tại vì thì nó nói chung là mình gặp đây thì mình cũng phải tìm hiểu nhau nữa tại vì cái cuộc sống gia đình đó, thì mình là nó cũng lâu dài thì mình nên tìm hiểu kỹ nhau hơn dạ. đó là càng sớm càng tốt nhưng là thì thì đúng thì càng sớm càng tốt nhưng mà mua nhà rồi chuẩn bị cái nồi bánh canh sẵn rồi về có làm dâu không em thì em thích làm dâu hay là thích ở riêng dạ nếu như mà được chọn thì em vẫn thích được mình sẽ sống riêng hơn à. dạ tại vì sống riêng thì được nhưng mà tại vì mẹ anh mua nhà nhà của anh thì đối diện nhà mẹ anh ủa là hiện tại là đang sát cùng quận tân luôn trong hẻm luôn em đối diện nhau luôn đối diện nhau thì ở riêng rồi Tới nắm tay em hát thâu đi để bấm nút luôn nè để hát tặng em gái bài đi nắm hai tay thì vô nắm hai tay vô nắm tay dạ. tay kia nữa bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta luôn chìm đắm yeah. Dạ. Người áo dài tung tăng em bước quy lòng anh xinh sao yeah. Dạ. Người người ơi xin dừng bước cho anh làm quen công hứa trình cho Nhà của bé ở đâu cho anh xin dẫn em đi về thủ đất anh ơi dạ. lòng nói hết rút ruột mình đi nãy giờ em cảm nhận về em gái như thế nào à, hy vọng là mình sẽ cho nhau cái cơ hội anh cảm thấy rung động ừ. em đang ngại cái việc mà anh đang thì lý như thế nào thôi? hả hút thuốc của anh em thấy anh bỏ mà dạ bỏ dạ. thuốc hứa bỏ thuốc được rồi đó rồi thôi trở về ghế ngồi đi nào chúng ta đưa ra quyết định thôi sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò hay không là quyền của các bạn nha một hai ba hết thời gian bấm chưa sao không bấm sao vậy em à tại vì à, em thấy có nhiều cái quan điểm với lại à, bạn hút thuốc với lại nhậu bạn đã hứa rồi mà bạn bỏ mà em thật sự nhưng mà em thấy có nhiều cái em tình cảm em thấy chưa rung động khi nắm tay bạn à chưa rung động điều này thì à, chúng ta không thể ép được đúng rồi bởi vì trong bạn muốn hò bao giờ mình rung động thật sự mình mới bấm à, rất tiếc điều đó em trai rất là chân thành luôn em gái dạ. cũng dễ thương nữa chị rất là tiếc ừ. bởi vì à, đây là một chàng trai à, có chí hướng nè ừ. à, rất là quyết tâm về cái tương lai của mình lại rất là chân thành thì nếu mà có thể thì em có thể bắt đầu đầu tiên có thể làm bạn với bạn trước ừ, không sao cả được ừ, chúng ta cứ uh, xin số điện thoại nhau cứ trao đổi với nhau dạ.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 Rồi, chào bạn Mời bạn nữ Nào, giới thiệu về mình đi Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh, chào, chào chị Cát Tường Chào bạn nữ bên kia Bất Tường à, Chào, chào bạn. quý vị khán giả Em tên là Phạm Tư, năm nay 28 tuổi à, Em hiện tại là nhân viên KCS Em quê ở Quảng Ngãi nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ok, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn em. Nam và quý vị khán giả. Dạ em tên là Linh Huệ. Huệ là hoa Huệ chứ gì? Dạ tên Phạm Nữ Linh Huệ ạ. Dạ, Huệ hay Huệ? Dạ Huệ. Chữ quờ quy quy á chị à, quy thì dạ. quy huệ rồi dạ. linh dạ. huệ huệ là quê có dấu nặng á hả dạ đúng, đúng rồi à lạ nha tên cũng lạ nha bao nhiêu tuổi huệ dạ năm nay 28 chị 28 tuổi dạ, dạ em quê ở phú yên dạ hiện nay là nhân viên uh, hành chính văn phòng uh, đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh chị rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì huệ ha dạ điểm mạnh thì em là người vui vẻ sống lạc quan tích cực chuyện tình cảm thì em bao dung và thích ừ, quan tâm vun vén cho gia đình nhược điểm, điểm của mình thì hình như là em hơi uh, hơi bị mạnh mẽ và hơi độc lập một xíu em không cần phải có một bạn nam nào tới để làm em hạnh phúc mà em có bản thân mình có người thân gia đình công việc là em thấy ồ mình sống hạnh phúc rồi á nên là không cần đàn ông đàn không hồi trước thôi giờ khác rồi chị bây giờ cần rồi <laughs> rồi dễ thương quá mời mời bạn trai bên kia giới thiệu đi cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ dạ em ấy thì ờ, chân thật tự lập biết nấu ăn à, không hút thuốc điểm yếu của em ấy thì rất là nhiều ạ bao la tốn khá nhiều thời gian trong việc tắm rửa thời gian tắm rửa để em dành khoảng thời gian là 45 phút ạ nhưng hồi bên nhật á, thì em tắm trong phòng tắm ngâm hay khá là lâu người nhật nói thì khoảng 30 phút là vừa rồi cũng tốt nhưng mà ngâm quá thì cũng hơi có hại cho sức khỏe về nước thì người nhà có hay la nhưng mà em cũng uh, cố gắng cải thiện chứ ờ. còn tắm nhanh quá thì em cũng uh, không thích cho lắm vì em ngâm khi mà ngâm mình trong bồn tắm thì em cảm thấy nó sảng khoái thư giãn được cơ thể à. ủa em có uh, sống ở nhật hả được bao dạ. lâu làm việc tại nhật được 3 năm ạ à. à vậy bữa anh với em ra hà nội mùa đông nè tắm hay lắm á ngâm đi <laughs> dạ dạ bên nhật cũng lạnh lắm nhưng mà mình tắm nước nóng thì có sao đâu trong phòng kính mà nhiều khi đi công tác không có nước nóng đó dạ công tác mà chỗ nào mà chắc là trên rừng rú anh ha anh Rồi. đi rừng rú không có nước nóng đâu mà ngâm lúc đó riết nó quen thử đi danh tháng đi đi các trình xã hội tháng rồi em biết em ngâm cỡ nào rồi cái tinh thần mà tắm ba bốn mươi phút không còn nữa đâu nó quéo hết không còn gì anh tắm có hai phút mà còn không kịp nữa đó em <laughs> rồi mình đi nhật là mấy ờ, mấy năm thì bây giờ về hát một bài hát nào câu tiếng nhật góp vui cho chương trình đi ờ, bạn dạ vậy thì em cũng xin gửi tặng đến uh, quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay thì em cũng sẽ hát một ca khúc tiếng nhật rồi もしももう一度あなたに会えるならたった一言 Chutaetai Arigato Arigato Toki ni wa Kiyu an te mo Anata o Kanji te tai Mình xin hết à Bài mà tôi với ta không nhỉ? Dạ, dạ, dạ, em dịch ra tiếng Việt luôn ạ Đúng rồi, dịch ra dạ. nghe thử Nếu có thể gặp em một lần nữa Anh chỉ muốn nói về một điều Cảm ơn Cảm ơn em rất nhiều. Dù đôi khi trong lòng anh cảm thấy nhói đau nhưng anh vẫn muốn lưu giữ những ký ức về em. Trời ơi. Hay quá trời hay luôn. Giá như hát tiếng Việt nó hay cỡ nào nhưng mà tại vì em hát tô ta tê không ra là dạ. nghe nó mất lãng mạn đi. Thì tại tiếng lời Việt thì em chưa hát được, à, chưa dạ. hát là dịch thôi. ra tiếng Việt nha, hoặc là em dịch trước khi em hát. Dạ. Người ta sẽ cảm nhận hay hơn. Tố tê tế tô ta rồi. <laughs> Có cái nhược điểm gì không bạn? Em dễ bị xúc động Những chuyện mà không vui á, hay, hay là buồn phiền á Thì em tự giấu kín trong lòng và tự tìm cách giải quyết để mà giải tỏa vì em sợ làm phiền người thân khi đó người thân trong gia đình sẽ khá là khá là lo lắng đúng rồi em mấy chuyện buồn đừng nói người thân khổ lắm nói mất công người ta buồn tội người ta đúng không có tật xấu nói gì không? vui thôi tật xấu thì em chắc cũng nhiều là em hay à, ngủ mà hay hay mơ mà nói nhảm và lại nữa em lại sợ ma do họ bên nhật á có một khoảng thời gian bị stress đấy thì em khó ngủ thì lúc đó có một bạn thì khuyên khuyên em là nên xem phim xem phim ma nhật á xem xong á thì em khỏi ngủ luôn thức luôn tới sáng á mấy hôm sau là coi như em ngủ là không dám là tắt điện luôn á giờ không nói chuyện ma được không anh cũng sợ ma <laughs> anh cũng sợ ma bỏ qua đi. đi bây giờ nói về tình trường đi huệ huệ trải qua mấy mối tình rồi cưng tình chính thức thì em chưa chưa có mối tình nào hết hai mươi mấy năm luôn dạ đúng ạ ờ, vậy trong cuộc sống thường à, em đi chơi với ai chỉ bạn bè hồi trước em chơi với bạn nữ thân ủa thích gái hả không không có chị hồi trước cũng vậy á em em không có thích ai hết không thích bạn nam nào hết mà đi chơi với bạn nữ thì thân nên mọi người hỏi ủa là sao là giờ là thích gái hay sao vậy thôi bị lé hay sao vậy nhưng mà, mà có không không chị chắc không, có chắc chị có rung động với đàn ông phải không có chị nhưng mà đó giờ là chưa có hung nắm tay đàn ông lần nào hết dạ chắc chắn thích trai dạ không biết báo tin vui hay tin buồn cho bên kia nữa thấy được không dạ được được ha con trai Còn em trải qua mấy mối tình rồi dạ em chỉ trải qua hai mối tình rồi à, mối tình đầu tiên thì kéo dài được khoảng một năm ừ. quen nhau từ thời học sinh mối tình mới nhất này cách đây 2 năm tại thì lúc đó thì em muốn ổn định kinh tế ờ, vững chắc hơn thì em mới quyết định ra đi à, ra, đi ra nước ngoài không hiểu sao sau một năm thì bạn ấy ở tại việt nam lập gia đình đó. đúng rồi em đi vậy biết gì nào em về hôm nay đến đây thì bạn gái mong muốn tìm một người yêu thế nào ừ, người yêu thì uh không có quan trọng về ngoại hình hiền lành sáng sủa là được em cần ờ, bao dung một chút chững chạc chín chắn cái chí cầu tiến có luôn bên đây chững chạc cầu tiến ta mới đi nhật ta là học hỏi ta làm ăn em không thích người ăn thịt chó à, có à. ăn thịt chó không dạ không ạ à. không thích ừ, tính những người tính toán chi ly nhỏ nhặt quá em thoải không mái. có luôn dạ cũng không thích ừ, rượu bia thuốc lá Hả? không có hút thuốc dạ có uống rượu chút chút không dạ uống rượu một ít thì ít được. thôi không sao sao em đàn ông phải có uống chút rượu được cũng không dạ. sao cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào bác tên đi buổi sáng á hiểu biết sâu rộng nhưng mà rất là hóm hỉnh hài à. hước nhớ về kiếm sách bác tony đọc nha dạ kiếm còn... sách bác tony buổi tối á coi buổi tối bác làm sao còn em em muốn mẫu hình lý tưởng thế nào em trai dạ mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị hai là được ạ à. chị hai của em á là rất là đảm đang à. À, chăm lo quán xuyến việc gia đình rất là tốt chị thì có pha chút truyền thống và nét hiện đại rồi ngoại hình thì cao một mét rưỡi trở lên là được hơi mập mẫm mị một tí em càng thích ạ à. ừ. chào em gái dạ em chào hôm đây cũng à. uh, da thịt ờ, tròn trĩnh dễ thương chứ bộ bây giờ em cảm nhận cái tiếng nói của anh lên đây như thế nào anh hiền lành đúng rồi rất là hiền anh nói thật là anh nhìn người rất là hay luôn á anh này là có thể là một cái mẫu người chồng rất là tốt dạ đàn gái bên đây là có khi nào em đi nhật bản chưa chưa dạ, chưa chị có cơ hội là đi ha cái gì mà ngồi quặm quẹo tay chân dữ vậy men lên chút xíu coi <laughs> dạ men không dạ men chứ nó chắc chuẩn không à. chuẩn trăm trăm ạ à. bên này tôi không biết là có nữ tính không mà bên đây tôi không biết có men hay không á dạ bên đây là chưa hung lần nào nha làm được không dạ được mà đó giờ hung nhiều chưa dạ hung cũng ít à hung đã không dạ cà phê rồi bây giờ khi nào cưới dạ sau một năm thì có thể được có chuẩn bị gì để cưới chưa dạ thì em đi làm việc bên đó khoảng ba năm thì cũng có tích góp được một chút ít à. thì à, do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng bình dương hiện giờ là đang sống bình dương dạ vâng để dành vốn được nhiều chưa dạ cũng nho nhỏ thôi khoảng cỡ 700 trời ơi nhiều quá quá dữ được rồi được rồi nói chung là bạn trai này phải chọn thôi một người đàn ông rất thật thà hỏi đâu khai đó nha mai cho anh mượn 700 anh mua đất bình dương nha dạ em trai na đi với ai quá tốt Dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái và à, có sếp chị gái. em ạ Em chào anh Quyền Linh và chị Cất Phừa Cát Tường à, Chào em gái bên này, chào khán giả trường quay ngày hôm nay Em là chị gái của Phạm tư Đến hôm nay đến với chương trình này thì em cho em nhận xét về bạn gái bên này thì nói chung là em gái này dễ thương hiền vui tính nói chung nói chung thấy là được nay đi có sếp nữa đúng không rồi ờ, cho cho nghe ý kiến của sếp chào chị à, chị cát tường và anh nguyên linh rồi quý vị khán giả chào anh huệ ạ à, đến với chương trình hôm nay em nhận xét tư á, là một người rất là thật thà và hiền hiền như cục bột luôn không cái à, đó khỏi nói chưa chơi à, khai 700 triệu là tôi thấy là nên hiền, là rất thật là nhút nhát nói chung là hôm nay kéo em lên để à, bắt vợ về cùng à. À, hy vọng là hai bạn à, cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới rồi cảm ơn hai bạn rồi người thân của huệ hôm nay là ai dạ em đi cùng với anh chị em ạ à. à, em chào anh em xin huyền linh chào chị cát tường chào uh, phạm tư dạ, em chào, à, anh chào các bạn khán giả trường quay rồi chào em anh nhận xét thì nó ngắn gọn thôi ở em thì anh thấy được một cái sự chân thành chững chạc tính của em nó điềm đạm em có hai cái trùng hợp một là em họ phạm em yeah. Dạ. trùng hợp với anh yeah. Dạ. cái nữa là đây là em rể của anh cũng quảng ngãi anh có thêm người em dâu cũng ở quảng ngãi thì anh hy vọng Cả dạ, là thêm một cái gì đó nó quảng ngãi nữa thì nó lại càng hay à. à ok anh em về quảng ngãi thành lập nhà máy đường quảng ngãi luôn ha chỉ là ý kiến thôi hai bạn mới là quan trọng nhất bây giờ sẽ mở rào ra cho hai bạn trò chuyện với nhau nha kéo rào bây giờ là chuyện của hai đứa bắt đầu chào bạn rất vui được gặp bạn ạ mình có món quà tặng cho bạn ạ à, à mình có thể đeo cho bạn được không ạ dạ được đeo dạ, cái đó vô là đi xích luôn đó tặng quà có ý đồ á đeo Rồi. vàng như đeo gông vào cô <laughs> mình cũng nên tặng quà lại đi em nếu vậy thì em sẽ nhảy một điệu nhảy Nhật Bản Trời ơi, trùng hợp quá vậy Thì anh cũng đi Nhật mới về cái này mà mặc thêm kimono nữa thì đẹp dạ, lắm đúng rồi đây là đồ nhật bản <clears throat> rất là dễ thương bạn trai cảm nhận như thế nào bạn ấy nói chung rất là dễ thương nói chuyện thì rất là chín chắn ạ bạn ấy có cái tài lẻ là mua quá là khá đâu hay là khá là làm gì bẻ con tay bẻ con chân dữ vậy nó lòi hết bây giờ em cũng có bài hát muốn gửi đến tặng cho bạn cùng tất cả mọi người ở đây hát là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh ha ha ha ha, ha. thắp sáng một gia đình gia đình gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình gia đình ấm áp trái tim quay về xin hết ạ không cũng có ý nghĩa. ý là bạn ấy đang hướng về gia đình ha bạn khá là thích hợp với mỗi người gần khá thích hợp với mỗi người mình đang tìm kiếm bạn xinh quá nụ cười bạn đẹp quá dạ bạn có duyên dạ, quá bạn, bạn bạn đẹp quá bạn đẹp không quá. không không biết nói gì luôn á làm như nó quýu hết trơn rồi à. Từng mấy ngày đi rảnh ờ, những ngày nào nhỉ? Cuối tuần thì em rảnh Cuối tuần à? Rồi cuối tuần thì cỡ chủ nhật và thứ bảy ha? Dạ thì anh cũng rảnh hai ngày đó không sao cả thường ta nói thứ bảy chủ nhật mà ông quýu ông nói ngược chủ nhật thứ bảy nói chung đàn trai rảnh bất cứ lúc nào đó em em cứ gọi là tới gọi là tới nha hiện tại anh chưa là gì cả nhưng trong tương lai anh hứa với em sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị hứa hứa với em 700 triệu này thuộc của em <laughs> hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một bấm đi hai hợp đó ba bấm đi mà cái gì mà bấm cái gì kỳ vậy dọc chọt chọt gì kỳ vậy bẻ cái nó cái, cái, cái nút bấm vậy hết thời gian cái nút bấm chứ không phải cái tay mà ông dặn bấm là bấm vậy nè ông ngồi ông dặn muốn gãy cái cục của người ta luôn bấm phải, vậy nè hiểu dạ, không em không biết tình yêu mà đôi khi nó làm con người ta quýu bấm nó thành bẻ <laughs> bây giờ nè xin phép xin phép anh trai dạ em xin phép uh, nhà nhà hào đen gái ạ à. cho anh hôn nhé